vì à, khi mà bạn mua cái bất động sản đầu tiên nó sẽ quyết định cái việc mà bạn à, có nhiều khi á, là bạn là hoặc là bạn chỉ có một cái số tiền như vậy thôi bạn <laughs> đổ vào bạn đầu tiên bạn đầu tư vào cái bất động sản đầu tiên nếu mà nó rủi ro mà mất ha, à, thì bạn sẽ không còn tiền để đầu tư tiếp hoặc là nó sẽ làm bạn mất cảm xúc khi mà có thể đầu tư tiếp bạn sợ á là bạn sẽ không đi đầu tư được nên đối với cái bất động sản đầu tiên đối với người đầu tiên bắt đầu đi đầu tư thì bạn phải xem xét thật kỹ cái yếu tố đó là cái cái thông tin uh, quy hoạch cái yếu tố pháp lý của cái bất động sản đó hoặc là bạn rất là nhiều cái phân khúc bạn có thể đầu tư ví dụ như là nhà phố hay là căn hộ hay là đất à, bạn xem rằng là cái phân khúc nào nó phù hợp với cái khả năng tài chính của bạn cái phân bạn có thể là mua à, để mà cho thuê là tạo dòng tiền hàng tháng hoặc là bạn mua rồi bạn à, để đó à, mua đất là bạn để đó sau một thời gian thì đất nó sẽ tăng giá bạn cũng có thể là nếu bạn mua cái đất đó ở ven trung tâm hoặc là cũng có thể rằng là mà nhiều người bạn vẫn cho thuê được họ sẽ là họ sẽ thuê của bạn họ xây những phòng trọ để cho thuê lại hoặc họ thuê của bạn họ kinh doanh những cái công việc kinh doanh của họ tất cả mọi thứ nếu mà bạn xác định khi mà mua thì bạn phải xác định rằng là bạn mua với mục đích để làm gì và sau này bạn sẽ bán cái bất động sản đó cho ai à, cái thanh khoản của nó có không à, thì bạn hãy mua ha và cái việc mà là pháp lý thông tin quy hoạch là cái điều mà là chắc chắn bạn phải kiểm tra để mua được cái uh, bất động sản an toàn à, khi mà bạn mua cái bất động sản đầu tiên đó thì bạn cũng đừng đầu tư nó quá lớn à, nói chung là nó vừa phải cái ờ, vào cái dựa vào cái tình hình tài chính của bạn à, ví dụ như là hoặc là bạn ví dụ như là bạn đầu tư ở cái à, hàng dự án đi thì à, chủ đầu tư họ sẽ hỗ trợ cho bạn là à, bạn chỉ cần thanh toán 20 30 phần trăm à, bạn Ờ, còn lại là 70% kia ngân hàng sẽ thanh toán hoặc là có những cái ờ, chủ đầu tư ngay từ thời điểm này họ có những cái chính sách ví dụ như là ở quận 9 đi ờ, có cái dự án đó là Mastery, Mastery Center Boy thì họ sẽ có những cái cái chính sách đó là mua nhà không đồng tức là bạn có một cái nhà khác thì bạn sẽ bảo chứng cái ngôi nhà đó để bạn có thể là mua cái ngôi nhà này và mua nhà bạn mua nhà như vậy bạn không phải trả đồng nào hết và sau khoảng là vài năm à, khi mà cái dự án đó xây xong thì bạn mới à, nhận nhà và bạn mới bắt đầu thanh toán à, tiền ha lãi và gốc của cái căn nhà đó hoặc là có một vài cái chủ đầu tư khác ví dụ hiện tại giống như là bên um, chủ đầu tư của Novaland thì họ sẽ hỗ trợ bằng cách là họ sẽ bảo đảm cái khoản mà bạn đầu tư đó à, nếu mà bạn đầu tư uh, tới cái ừ, bây giờ bạn đầu tư khoảng là 30 phần trăm ở trong vòng 2 năm chẳng hạn tới cái tới cái lúc mà nhận nhà nếu mà bạn cảm thấy rằng là ôi cái này nó không phù hợp với tôi hay là lúc đó tôi không còn tiền nữa bạn báo lại với ờ, chủ đầu tư là bạn không mua nữa thì họ sẽ trả bạn à, trả lại tiền cho bạn với cái lãi suất mà giống như là bạn à, có thể là gửi ngân hàng thì à, hồi sáng nay tôi xem á, thì nó có cái lãi suất từ khoảng là nếu bạn à, mua sớm á, thì nó là 7,5% một năm hoặc là 6,5% hoặc là 5,5% nếu mà cái cái thời gian sau này à, thì họ hết cái sự cam kết đó thì cái lãi suất giảm xuống thì đâu đó nó cũng bằng với cái tiền gửi ngân hàng ha thì nhưng mà có được cái à, bạn có bạn sẽ có cơ hội tới lúc đó bạn thấy là bất động sản tăng giá cái khu đó nó lên ôi đẹp quá ha hay tại vì ví dụ như là cái cái cái cái ờ, dự án của Novaland đi họ là một cái dự án cả ngàn hecta thì rất là nhiều cái phân khu à, những cái phân khu trước khi mà họ giao rồi à, có những cái tiện ích đầy đủ rồi dân về sống rồi tới phân khu của bạn mua à, bạn thấy được là à, cái khả năng của nó nó sẽ tăng giá thì lúc đó bạn đồng ý mua thì bạn sẽ trả lãi vào gốc hay là bạn trước đó bạn sẽ thanh toán tiền à, cho chủ đầu tư thì bạn sẽ không phải à, trả bất cứ một cái tiền lãi gì ha thì đó cũng là một vài cái chính sách bạn sẽ xem rằng là nó phù hợp với bạn hay không thì bạn cũng có thể rồi ờ, mua đầu tư à, ờ, khi đối với cái ờ, bất động sản à, bạn à, rất là ưu tiên à, cái việc mà là khi mà đối với bất động sản đầu tiên á bạn phải cẩn thận à, và cái công cụ à, giúp bạn à, mua à, và đầu tư được tốt thì bạn có thể là dùng cái um, cái công cụ là cho vay của ngân hàng ha ngân hàng thực ra là họ hỗ trợ uh, rất là nhiều cho cái việc mà bạn ờ, có thể đi đầu tư và lúc trước á, sai lầm của tôi đó là là không sử dụng cái vốn vay ngân hàng thay vì tôi nói ví dụ như vậy thay vì bạn có thể là chỉ mua được một cái thôi nhưng mà bạn có thể là nếu mà trong thị trường giá lên nha bạn vẫn có thể là mua được và với một số tiền mua một trăm phần trăm đó bạn có thể là mua được ba cái à, nếu mà nó lên giống như tôi phân tích đó nếu mà nó lên thì mình sẽ bán hai cái kia à, tiền lời mình dồn vào một cái mình giữ lại ha thì mình sẽ mình sẽ có cơ hội nhiều để mình đầu tư hoặc là ví dụ như bạn thấy rằng là à, cái nếu mà bạn không sử dụng cái à, vốn vay ngân hàng thì số tiền bạn phải bỏ ra rất là lớn à, để mà mua cái tài sản đó nhưng mà nếu mà bạn chỉ phải bỏ ra khoảng hai ba mươi phần trăm à, thì uh, trong vòng là mấy năm đó bạn sẽ đóng theo tiến độ và khi mà bạn nhận nhà thì bất động sản đó nó đã tăng giá ha mỗi năm cái bất động sản nó tăng giá cái tốc độ tăng giá của bất động sản nó khoảng từ 7 tới 8 phần trăm trên tổng tài sản của bạn ví dụ cái nhà đó được định giá là 10 tỷ thì nó sẽ tăng giá theo cái tỷ giá theo cái trị giá 10 tỷ đó chứ không phải là nó tăng giá theo cái số tiền bạn đóng là hai ba mươi phần trăm cho ngân hàng của 10 tỷ ha không phải là như vậy thì à, đâu đó nó vẫn à, cao hơn so với cái việc mà là à, lãi ngân hàng và khi mà nếu mà bạn um, bạn tính toán được cái việc mà là khi mà bạn mua hoặc là bạn mua bạn bạn à, với một cái tài sản nào đó bạn mua bạn có thể cho thuê được ngay à, và bạn có thể là lấy cái tiền à, tiền cho thuê đó bạn trả cho lãi ngân hàng hoặc là đối với những cái bất động sản mà bất động sản thương mại đi khi mà bạn đầu tư bạn phải tính toán kỹ là cái với cái số tiền mà bạn bỏ ra như vậy à, nó phù hợp à, nó cũng tương đương hoặc là bạn có thể là chịu lỗ một chút xíu à, nó có thể là trả được cái lãi vào ngân hàng nhưng mà về đâu về dài khi mà bạn à, khai thác được cái dòng tiền đó ha à, tốt nhất bạn à, và cái bất động sản nó hàng ngày càng tăng giá thì bạn vẫn có thể đầu tư được và bạn phải uh, nói chung là khi mà đầu tư á, khi mà đầu tư bất động sản đầu tiên thì bạn phải thật kỹ cái điều đó ha cả việc về pháp lý cả về ngân hàng à, xem rằng lãi suất của ngân hàng như thế nào à, sau cái khoảng thời gian họ hỗ trợ lãi suất thì lãi suất nó tăng giảm bao nhiêu phần trăm và họ có phạt hay không à, nếu mà họ không phạt và cái tỷ lệ phạt á À, cái phần trăm phạt nó cũng khá là quan trọng ha bạn sẽ à, so sánh khoảng là hai ba ngân hàng xem rằng là cái ngân hàng nào họ sẽ phạt ít nhất à, lãi suất họ sẽ à, hỗ trợ mình cao nhất ha bạn phải xem xét nhiều ngân hàng để có thể là quyết định được là à, mình sẽ vay ngân hàng nào hoặc rằng là à, hiện tại thì nếu bạn có có thể bạn chưa có nhu cầu à, vay nhưng bạn phải làm tất cả những cái công đoạn đó để khi bạn cần tiền thì bạn có thể vay được liền ví dụ như rằng là, là có một cái à, thủ thuật là để bạn à, có thể là vay à, tốt nhất đó là bạn vay xong rồi bạn trả ha thì bạn đã có uy tín với ngân hàng rồi bạn vay tiếp tục vay rồi bạn trả thì à, đâu đó cái lãi của nó cũng không có không có nhiều ha hoặc là có thể bạn sẽ làm cái ờ, cái cái những cái cái giấy tờ vay trước và khi nào bạn cần là bạn lấy rút ra thôi thì nó cũng khi nó cũng hỗ trợ nhiều trong cái việc là bạn đi đầu tư khi bạn đi đầu tư bạn gặp một cái à, bất động sản bạn vừa ý bạn ưng ý bạn phải đóng tiền liền và bạn phải mua liền mà nếu mà bạn không có tiền ngay lập tức thì bạn bị mất cơ hội ha thì đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng là cái à, việc đi đầu tư của các bạn mua cái bất động sản đầu tiên của bạn nó thật suôn sẻ và nó có đà để bạn tiếp tục đầu tư vào những cái à, danh mục tiếp theo à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo